con chưa hiểu rõ lắm về vấn đề này, nó giống và khác nhau như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Mà bạn Hiền Văn, bạn hỏi về Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Tiểu Thừa, Phật giáo Đại Thừa. Cái này thì không biết là quý Phật tử chúng ta có nghe đến không? Chắc là chúng ta cũng có nghe hết rồi, phải không? Nghe đến nhưng cũng, cũng chưa hiểu nó kỹ đâu. Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Tiểu Thừa, Phật giáo Đại Thừa là như thế nào thế thì câu hỏi của bạn hiển văn này là liên quan đến cái ờ, lịch sử của phật giáo thì chúng ta biết đấy, trong quá trình truyền bá và phát triển của đạo phật từ sau cái thời kỳ đức phật nhập niết bàn thì bắt đầu có cái sự phân chia bộ phái và sau này còn gọi là tông phái nữa nghe không khi đức phật còn tại thế thì không có cái sự việc này xảy ra khi đức phật còn tại thế thì chỉ là phật giáo mà thôi không có bộ phái nào không có tông phái nào không có trường phái nào không có nhưng mà khi đức phật nhập niết bàn thì ngay trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất tức là sau khi đức phật nhập niết bàn khoảng độ gần 4 tháng hơn ba tháng chút thì ngài ca diếp lúc ấy là được giao trọng trách đứng lên là triệu tập để kết tập kinh điển lần thứ nhất à, kinh điển là thứ nhất thế thì trong cái ờ, lễ kết tập kinh điển này ấy, thì có đến 500 vị a la hán Thế này chúng cũng biết là Ngài An An lúc ấy là chưa chứng quả A-la-hán. Và sau này khi mà Ngài Can Diếp khiển trách Ngài An An rồi ấy, thì Ngài An An về tu tập tinh tấn. Thì trong một thời gian ngắn Ngài chứng A-la-hán ngay. và Ngài An An mới được vào dự cái hội nghị kết tập kinh điển này. Thế thì trong cái kết tập kinh điển lần này á, thì ngài a nan được là cái người cử làm trùng tuyên toàn bộ kinh tạng những lời đức phật dạy về kinh về cái tạng kinh còn ngài à, ubali thì được giao để trùng tuyên lại toàn bộ cái tạng về luật tức là về giới luật Đấy, thưa đại chúng nên là hai người được giao cái trọng trách này thì ngài a nan là được theo phật và nghe đức phật giảng tất cả các bài kinh hầu hết những bài nào mà chưa được nghe thì đức phật thuyết lại hoặc là chư thiên thuyết lại hoặc là các đại đệ tử lớn nói lại ngài a nan và ngài a nan có trí nhớ rất là tốt thưa đại chúng thế thì trong cái phần này thì nếu trong sử nói thì cũng bắt đầu đã có mầm mống của cái sự phân chia rồi ngài ca diếp thì chủ trương là tất cả giới luật của phật mọi cái là giữ nguyên không thể có sự thay đổi nào một chút nào hết đấy. Thế nhưng Ngài A Nan thì Ngài cũng có ý kiến là vì Đức Phật khi Niết Bàn Ngài cũng nói trong đối với phần giới luật đấy, phải không? những cái phần nhỏ nhặt, những cái giới khinh, giới nhỏ đấy, thì có thể chư Tăng sau này có thể tùy duyên, có thể thay đổi để nó phù hợp với cái thời thế, với thời đại. À, đại chúng hiểu không nào? Ví dụ như trong giới luật của Phật có nhiều cái giới luật bây giờ không áp dụng nữa. Ví dụ như là giới luật như là, là đem um, gọi là vải bằng lông dê, <laughs> không được đem bao nhiêu đi đeo bao nhiêu mét đấy. Bây giờ thì có ai mặc vải bằng lông dê như thế đâu, không có. Nhiều cái điều. Thế nhưng mà có những cái thì bây giờ là phải phải chế thêm ra. Như thời Đức Phật là không có điện thoại, không có iPhone, <laughs> ấy chưa có. Hồi cũng chưa có ô tô xe máy như bây giờ thế thì bây giờ chư tăng lại phải tùy theo cái thực tế này để chế thêm à, khi đi xe máy thì sao khi nghe điện thoại khi làm máy tính thì sao phải thêm cái đấy chứ không thêm thì bây giờ cứ vào máy tính lên mạng hỏng hết phải không nhưng thời đức phật chưa có cái này thế cho nên đức phật có nói là tùy những cái giới căn bản thì không được thay đổi nhưng có những cái giới nhỏ thì sau này tăng chúng có thể tùy theo thời mà châm thêm, chế thêm hoặc là bớt đi cũng được. Thì Ngài An An thì Ngài theo cái chủ trương này. Đó, Ngài An An thì có những cái có thể thay đổi. Nhưng Ngài riêng Ngài Ca Diếp ấy, thì là tuyệt đối phải giữ nghiêm, không thay đổi gì hết. Nó đã bắt đầu có cái sự hình thành cái sự sự phân chia một chút rồi đó về quan điểm chỗ này. Thế và sau này thì ờ, trong lịch sử Phật giáo thì cũng nói là chủ yếu cái sự mà phân phái, phân bộ là do bất đồng với nhau về thứ nhất là về phần giới luật, thứ hai là bất đồng về tư tưởng và quan điểm đối với pháp, đối với pháp. Đó. nhé. Thế thì ở đây á, lần kết tập thứ nhất là ngay sau khi Đức Phật nhập niết bàn được khoảng gần bốn tháng thì là kết tập Đó. lần thứ nhất. Kết tập lúc này thưa đại chúng kinh sách cũng không phải là ghi đâu, vẫn chỉ là tụng thôi. Đó. Tụng, đọc nhớ chứ không có ghi chép không có văn bản đấy, thời đức phật là thế đấy tất cả những lời đức phật dạy là tăng chúng đều học thuộc lòng hết đấy. đấy. và phải nói là trí nhớ của cái người thầy đấy rất tốt thưa đại chúng những lời phật dạy mà hầu hết các ngài học thuộc lòng hết kinh luận luật là học thuộc lòng cho nên cái thời đó gọi là những vị tam tạng pháp sư là rất nhiều phải nói là các cụ ngày xưa giỏi thật trí nhớ rất giỏi. Đến cái kỳ kết tập lần thứ hai thì khoảng sau 100 năm, sau cái kỳ kết tập thứ nhất khoảng 100 năm, thì trong tăng, trong tăng đoàn ấy, xuất hiện những quan điểm bất đồng về giới luật. Có một số tăng sĩ thì không sống theo giới luật à, và họ có nới lỏng. Ví dụ như là họ nói là có thể giữ ờ, muối này à, hay là cái giờ ăn có thể thay đổi một chút ví dụ thế 10 điều ở đây thầy không không nói hết được nó không có đủ thời gian thế thì khi mà à, trong chư tăng bất đồng về 10 cái điều này tức là một số các tăng sĩ trẻ thì nói rằng là bây giờ 10 cái điều này nên mở ra một tí có thể được chứ không đến nỗi là khắt khe quá thế nhưng một số các cụ trưởng lão thì lại không đồng ý đó thế thì lúc này á, là bắt đầu sinh ra những cái bất đồng như vậy thì mọi người mới yêu cầu lại họp lại kết tập kinh điển lần thứ hai. Ừ. Thế là đợt kết tập kinh điển này á, thì có hai nhóm kết tập, một nhóm ở thành Vesali và một nhóm ở thành Vaiji. Thế nhóm ở cái thành Vesali, cái thành Vesali là cái thành mà đại chúng biết là, là xảy ra cái, cái nạn mà dịch bệnh, ấy, chết vô số người đấy. Ở thành Vesali là dưới sự triệu tập của trưởng lão gia xá mà cụ trưởng lão này là sống 165 tuổi thì có 12.000 chư tăng trong cái hội nghị ở cái thành Vajali này. Ừ. Thế và trong cái hội nghị này ấy, thì đã bầu Ngài Rivala làm chủ tọa và Ngài này thì biểu quyết là không nên sửa đổi những cái điều mà Đức Phật đã dạy. Ừ. Đó mặc dù là Đức Thế Tôn có nói rằng chư Tăng có thể được phép thay đổi những cái điều nhỏ nhặt, nhưng mà cái cụ này cụ nói là thôi giữ nguyên. Thế còn ở cái thành Veji á thì đa số là các tăng sĩ mà tăng sĩ trẻ nhiều thì các tăng sĩ trẻ thì lại đồng ý là thay đổi cái điều này wow. Đó. và dưới cái sự chủ trì của đại đức là Vajiputa đó và cái số này thì lại cũng rất là đông à, tăng sĩ trẻ rất là đông thế thì bắt đầu chỗ này là bắt đầu sinh ra phân phái đây cái nhóm mà họp ở thành với gia ly là đa số là các cụ già trưởng lão nghe không thì các cụ là đề nghị giữ nguyên không thay đổi gì cả không, không thêm bớt không thay đổi gì thì người ta gọi là các cụ này gọi là những cụ mà gọi là, là, là trưởng lão gọi là giữ nguyên không cho thay đổi thế cái phái này gọi là phái thượng tọa cái chỗ này sau này hình thành nên gọi là thượng tọa thượng tọa bộ đấy thượng tọa tức là các vị trưởng lão cao lão thế còn ở cái thành phê di thì đa phần là các tăng sĩ trẻ à, vào là tăng sĩ trẻ rất là nhanh nhẹn hoạt bát rồi sông sáo trong các việc hoàng dương phật pháp đi vào trong quần chúng thế thì để cho nó thuận tiện thì có những cái phải châm chế phải thêm bớt một tí linh hoạt một tí cứng nhắc như mấy cụ già trưởng lão kia thì không thể làm ăn gì được nhưng mà cái phái này thì rất là đông đại chúng biết trẻ thì vẫn đông mà các cụ trưởng lão như cụ gia xá 165 tuổi thì lấy đâu ra nhiều thì cái phái này gọi là phái đại chúng bộ đại chúng là rất là đông đồng tình thống nhất đấy lúc này bắt đầu phân phái là phân ra làm hai là phái thượng tọa bộ và phái đại chúng bộ đấy đại chúng Đấy. thế và sau đó thì từ hai cái phái thượng tọa bộ và đại chúng bộ này mà phát triển rồi phân phái dần dần nữa tiếp tục từ hai phái này lại phân chia ra nữa cuối cùng là thành đến khoảng 20 cái bộ phái khác nhau 20 bộ phái thưa đại chúng đấy chứ không phải chuyện nhỏ <laughs> đâu đấy thì chỉ khác nhau về quan điểm thôi bất đồng nhau về quan điểm một chút thế là chia ra phân phái ra thế nhưng mà cơ bản về giáo lý giáo luật thì không thay đổi thưa đại chúng nó chỉ khác nhau một chút chút thôi bất đồng với nhau một chút thôi À, thế sau đó còn đến cái ờ, hội nghị kết tập lần thứ ba rồi đến lần thứ tư nữa cơ thưa đại chúng đó. thì các cái bộ phái lúc này thì bắt đầu là phân biệt ra rất là rõ nét đấy là phân chia bộ phái Phật giáo. Thì như vậy chúng ta mới thấy là từ thời Đức Phật còn tại thế thì tuyệt đối không có bộ phái nào, không có Nam Tông, Bắc Tông, không có Thượng Tọa Bộ hay Đại Chúng Bộ. Rất rất nhiều cái bộ phái, Thầy cũng không nhớ hết được các bộ phái, nhiều lắm thưa đại chúng. 20 cái bộ phái mà theo sử nó chia ra như thế. Không có. Nhưng sau này khi Đức Phật nhập diệt rồi, cái người mà tối cao để mà phân giải, minh định các vấn đề không còn nữa thì bắt đầu trong chúng sinh ra cái chuyện này đó còn cái người tối cao phân định minh định việc này việc này việc này là đúng việc này là không nên việc này cần làm và không làm thì chúng yên hết nhưng sau đó thì thì là huynh đệ với nhau đấy, vì khác nhau quan điểm một chút đấy thưa đại chúng đại chúng thấy cái câu chuyện mà có hai nhóm tăng À, một nhóm tỳ kheo này thì là theo thầy, thầy này là luật, chuyên về luật. Một nhóm thì bên này là theo thầy là chuyên về ờ, về pháp, về giáo, về kinh. Thế thôi. Thế thì là câu chuyện thì chỉ là cái thầy về bên kinh pháp này hôm đi vào nhà nhà vệ sinh ấy, xong rồi thì là cái chậu nước ấy thì tẩy tịnh vệ sinh xong thì là ờ, không úp xuống thì cái thầy mà bên luật đi vào nhà vệ sinh ấy thì thấy cái chậu như vậy thì về mới khiển trách thì thầy bên luật thì biết là cái đấy là tẩy tịnh xong phải úp xuống không thì trùng rồi là muỗi nó sinh ra thì là này khác thế thôi về thế là bắt hai bên là nói nhau nói nhau là hai chúng hai chúng đệ tử hai bên tranh luận với nhau căng thẳng kịch liệt thưa đại chúng <laughs> thưa đại chúng bên này bảo bên này sai bên kia bảo bên kia sai căng thẳng kịch liệt hai bên mà bất hòa với nhau không giải quyết được đến nỗi câu chuyện đến tay đức phật nên thầy nói là trong lịch sử phật giáo đấy đến tay đức phật và đích thân đức phật đến đức phật xử lý mà rồi hai bên cũng không chịu nhau Đấy, chúng thấy không? Đức Phật đến xử lý mà hai bên cũng vâng, vâng dạ để đấy thôi, còn không chịu nhau. Thế thì Đức Phật, Đức Phật bỏ, Đức Phật vào trong rừng, cái năm ấy là Đức Phật vào rừng, an cư ở trong rừng luôn để cho con một con voi một con khỉ nó hầu đức phật ở trong đấy hai con một con voi chúa một con khỉ chúa đến nó hầu đức phật nó nó lấy thức ăn cho đức phật nào đức phật an cư một mình trong rừng với hai cái con đấy đấy <laughs> thưa đại chúng thế là hai cái nhóm này ở nhà lúc ấy là dân tình người ta biết là hai cái nhóm này mà tranh luận cãi nhau đến nỗi mà phật đến mà dạy mà còn không chịu Thế là dân làng tất cả người ta bỏ hết, không ai ta đến cúng dường, để cho cả hai nhóm đói luôn. Thế này chúng đói, đói coi là đói meo hết cả rồi, lúc ấy bắt đầu là <laughs> sợ, lúc này thì chết rồi, biết tội rồi. Thế là mới lóc cóc là đến là sám hối, xin sám hối Phật, Nói làm hòa lại với nhau, thế này chúng. Đấy, chúng ta biết cái câu chuyện Thầy Đức Phật đấy. Nha. Nó như vậy mà chứ không chuyện thường đâu, là cái chính Đức Phật đấy, chứ có phải là chuyện thường đâu. Mà đệ tử nói đấy, mà còn còn chấp nhau như vậy chứ <laughs> không chuyện thường đấy là câu chuyện lịch sử thì những câu chuyện này để chúng ta mới thấy cái thời nay thời phật mà còn có như vậy thì thời nay nó, cái chuyện như thế cũng là rất thường tình à, tăng chúng chỗ này tăng chúng chỗ kia mình chấp nhau ai mà thấu pháp hiểu pháp thì sẽ không chấp không có bị còn không thì cũng tranh chấp nhau như vậy đó thế cho nên ấy, cái đó là cái chuyện từ đó sinh ra bộ phái là chúng hiểu không nào sinh ra phái này, phái kia. Cho nên thời Đức Phật thì không có phái như thế. Nhưng sau khi Đức Phật nhập diệt thì trong tăng chúng đông này, ờ, rồi mỗi người hiểu lời dạy Phật, Phật có khác đi một chút. Nếu toàn là bậc thánh tăng cả thì không sợ, nhưng mà lại có phàm tăng vào đấy nữa. Cho nên là bắt đầu mới hiểu khác đi, hiểu sai đi, rồi bắt đầu mới lại cứ theo ý mình. Nhất là cái câu chuyện của ông gọi ông tỳ kheo Đại Thiên, mà ông nói ra có năm điều ờ, năm điều của ông ông nêu ra và ông bảo như thế là đúng trong khi thì các vị ờ, trưởng lão thì lại bảo cái đó hoàn toàn không đúng thế rồi nó cũng thành ra những cái bất đồng với nhau và cũng đấy là một trong những cái nguyên nhân phân phái phân chia phái đấy nhé thế để thầy nói qua để để cho bạn hiền văn hiểu được là cái lý do mà đạo phật này phân phái thế rồi lại còn phân phái do cái này nữa tức là do cái phần mà à, chữ viết à, khi sau này kinh điển phật được ghi bằng chữ rồi à, thế thì cái à, phật giáo truyền về có hai hướng một hướng là lên phía bắc của ấn độ một cái hướng xuống phía nam của ấn độ cái hướng mà truyền xuống phía nam ấy, thì được ghi chép bằng chữ pali còn cái hướng truyền lên phía bắc ấn độ thì ghi chép bằng chữ chữ sanskrit phải không? Đó. Chữ phản đấy, mình gọi chữ Sanskrit đấy. Đó. Thế thì hai cái cái lối ghi chép kinh điển này tạo thành hai cái hệ thống khác nhau và sau đó người ta gọi là Nam truyền và Bắc truyền. Phật giáo truyền xuống phía Nam thì hầu hết được ghi bằng chữ Pali. Cho nên bây giờ các cái nước Phật giáo Nam Tông á, người ta tụng kinh Pali. Thế còn Phật giáo họ, ở Ấn Độ truyền về phía Bắc Ấn Độ thì lại ghi bằng chữ phạn chữ Sanskrit. À, thì chữ Sanskrit này thì sau này được dịch sang các tiếng của các nước, à, sang tiếng Trung Quốc, đặc biệt nhất là tiếng Trung Quốc. À, dịch sang tiếng tiếng Hán đấy, chữ Hán đấy. Thế rồi từ đó lại truyền xuống nào ờ, sang Nhật Bản, nào sang Hàn Quốc, rồi Đài Loan, rồi đến Việt Nam chúng ta. Nghe không? Đấy thì đấy là cái ảnh hưởng của Phật giáo Bắc truyền, Bắc truyền là truyền ở Ấn Độ, lên phía Bắc Ấn Độ. Nam truyền là ở Ấn Độ, truyền xuống phía Nam Ấn Độ. Phía Nam Ấn Độ thì truyền xuống Tích Lan này, rồi truyền sang à, Thái Lan, rồi Miến Điện, Lào, Campuchia. Đó. Thì những cái nước đấy là ảnh hưởng của Phật giáo Nam truyền, truyền xuống Việt Nam và tụng kinh bằng kinh Pali là chính. Thế còn Phật giáo Bắc truyền thì truyền sang Tây Tạng đấy, rồi ở Trung Quốc, đó, rồi uh, Nhật Bản, Hàn Quốc rồi sang Việt Nam chúng ta, ở phía Bắc chúng ta, Bắc Việt Nam chúng ta. Chúng ta bị đồ hộ của Trung Quốc mà. Cho nên thì chúng ta thì tụng kinh thường là bằng cái chữ Hán thì chữ Hán mang sang ta. Thế, thế còn các nước kia thì họ cũng dịch từ cái chữ Phạn sang chữ của họ nữa. Thế còn ở Việt Nam thì hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì có gọi là Nam Tông và Bắc Tông thì nó cũng chính là từ cái này mà ra. Nam Tông của chúng ta chính là những à, cái phái truyền từ Nam truyền sang. Nam truyền tức là cái dòng mà Kinh Pali đấy, truyền sang và truyền qua chúng ta từ Campuchia, từ Lào sang chúng ta và ở phía Nam của chúng ta nữa. Đấy, cho nên chúng ta cũng gọi là Nam Tông. Nam Tông chính là hệ Nam truyền ở Ấn Độ, truyền sang. Thế còn Bắc Tông của chúng ta là cái hệ từ Bắc truyền ở Ấn Độ, truyền sang Trung Quốc, xong rồi truyền sang chúng ta hoặc là cái từ Bắc truyền ở Ấn Độ mà họ đi đường biển họ lên phía Bắc chúng ta họ truyền thì cũng gọi là Bắc truyền nhé. Thì chúng ta hiểu thế nào gọi là Nam Tông và Bắc Tông. Nó chính là hai cái dòng Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền ở Ấn Độ truyền sang chúng ta mà thôi. Và ở Việt Nam thì chúng ta gọi là Nam Tông và Bắc Tông. Đấy. Đấy, thế và cái mà gọi là tiểu thừa và đại thừa Đấy thì cái mà Phật giáo mà từ cái, cái phái gọi là phái đại chúng bộ đấy phổ rộng cho đại chúng đấy đại chúng bộ và đông chúng tăng trẻ sau này phát triển ấy, trở thành gọi là đại thừa cái phái này gọi là đại thừa đại thừa nghĩa là cỗ xe lớn chở được nhiều người còn cái phái thượng tọa bộ là cái phái mà bảo thủ giữ nguyên những điều phật dạy những cái giới luật phật ấy thì cái, cái chữ tiểu thừa nghĩa là cỗ xe nhỏ chở rất ít người thôi chỉ chở mình là rất ít người Đấy. thế thì gọi là gọi là tiểu thừa thì cái chữ tiểu thừa đại thừa ừ, giai đoạn trước ấy là là Phật giáo dùng vẫn dùng nhưng đến bây giờ khi mà Phật giáo thế giới hội họp lại thì thống nhất là bỏ cái đấy đi tự nhiên lại phân ra đại thừa tiểu thừa cùng là một nhà hết cùng một lời Phật dạy bây giờ lại phân ra tiểu thừa đại thừa tiểu thừa anh đại thừa chê anh tiểu thừa là nhỏ bé là ích kỷ hẹp hòi chỉ tu cho mình thôi phải không còn anh đại thừa thì nói tôi tu mới là hay mới là lớn mới là tâm lượng rộng lớn thế đại thừa, tiểu thừa người ta bảo tôi tu tôi cũng rộng lớn tôi tâm tôi cũng nguyện độ chúng sinh phải không? thế thời đức phật toàn các vị thánh tăng là an hán cả đấy thế là tiểu thừa hết à đó thế cho nên bây giờ thì phật giáo thế giới thống nhất với nhau là bỏ cái danh từ tiểu thừa và đại thừa đi không dùng nữa nhưng mà trong kinh văn của chúng ta thì nó đã nó đã chót ghi trong kinh rồi và wow. trong kinh nhất là kinh kinh điển của Bắc Tông Phật giáo Đại thừa này thì chê trách tiểu thừa dữ lắm <laughs> đấy như là trong kinh Pháp Hoa vào wow. chê trách các vị tăng sĩ tiểu thừa a la hán là manh nha bại chủng tức là mầm thối vào hạt giống thối không có lợi ích gì cho ai cả vào hay là kinh duy mang cật cũng thế phê phán các vị thanh văn a la hán dữ lắm thế thì ở trong kinh ghi mất rồi thế chúng ta làm sao chúng ta dám sửa nhưng mà trong phật giáo thế giới thì thống nhất là không dùng cái từ đấy nữa khi trong các cái diễn đàn không gọi tiểu thừa đại thừa nữa mà gọi bằng hai cái từ là phật giáo nguyên thủy và phật giáo phát triển nguyên thủy tức là giữ cái gốc của nó và phát triển là như cái cành cái lá đấy cái cây nó có cái gốc và mọc lên cành lá sum xuê rộng rãi đấy thì, thì phật giáo thế giới là thống nhất với nhau gọi như thế thì nó êm cả không bị phân biệt kỳ thị nào ừ, bên này tiểu thừa với đại thừa rồi kỳ thị nhau rồi từ đó là bất hòa đấy thưa đại chúng đấy, nó cũng có những cái phức tạp thế đấy nhé thế thì thầy nói qua để cho cho bạn này hiểu được tại sao đạo phật lại phân chia thành bộ phái thành các tông phái sang trung quốc thì còn chia làm nhiều tông nữa cơ đến 10 tông nữa cơ thưa đại chúng vào <laughs> nào là tình độ tông nào pháp hoa tông nào thiên thai tông này duy thức tông uh, luật tông là nhiều nhiều cái gì cũng thành tông hết đấy thiền tông đại chúng nhiều thứ lắm cho nên ờ, ở chùa mình ấy, thì thầy nói là chùa mình không phải theo cái tông nào hết chùa mình là phật tông thôi phật tâm tông thôi ừ. tất cả phật pháp là một hết và kinh điển nguyên thủy hay phát triển chúng ta đều học và đều chắc lọc ra hết cái nào hay cái nào đúng lợi ích chúng ta học chúng ta tu không? chứ không có phân tông phân phái cái chuyện phân tông phân phái này rồi cứ tông nọ phái kia đà phá nhau ví dụ như là trong nước mình là tịnh độ với thiền tông là đà phá nhau không? Ờ, thiền tông thì chê tịnh độ là người ngu người dốt mới tu tịnh độ không biết gì mới tu tịnh độ chỉ biết ờ, sau chữ di đà Thế tịnh độ thì chê thiền tông là tu thiền tông là chẳng đến đâu, không chứng đạo. Thì tu tịnh độ mới chắc, à, ví dụ thế. À, cứ như thế mà cãi nhau. Thế rồi mật tông thì cũng khoe mình là, là nhất, phải Tam mật gia trì là một tu một cái là tức thân thành Phật. À, đấy, thế rồi chê vai cái khác. Thì thưa đại chúng, không đúng, Phật Pháp không như thế. Cho nên chúng ta phải đi trong Phật Pháp mà chúng ta không đi theo cái tinh thần của tông phái mà chất lọc trong kinh điển Phật. Thì đại chúng biết rằng kinh điển Phật hơn 2.500 năm vào đã lưu truyền bao nhiêu như thế thì chúng ta biết nó sẽ bị thay đổi chứ không thể nào mà được nguyên chất được nữa. Kể cả gọi là kinh nguyên thủy cũng không phải đã nguyên chất đâu. Thưa đại chúng, không phải đã nguyên chất đâu. Vì truyền tụng như thế, ghi chép như thế, người ta mình gọi là tam sao còn thất bổn cơ mà. Phải Thì kinh Phật cũng phải chép, cũng phải ghi. Rồi dịch, dịch từ tiếng nước này sang tiếng này nó đã sai đi một phần rồi. Làm sao mà lại bảo là được nguyên lời Phật dạy được? Phải Đấy, cho nên về sau thì trong đạo Phật, ấy, trong Phật giáo mới, mới lấy ra những cái tiêu chí thế này để mà chúng ta y cứ. Chứ không thì có nhiều cái chúng ta không biết chỗ y cứ, gọi là tứ y của Phật giáo. Tứ y là gì? Y Phật, y Pháp, bất y nhân. Đó. Đây, cái này là cái rất quan trọng. Y Phật và y Pháp, y lời Phật dạy, Pháp, những cái lời mà Phật dạy chân chính đấy là y vào đó, không y theo người. Không y theo người, dù người đó là ai nhưng người ta nói đúng Pháp mình cũng nghe. và dù người đó là ai mà nói sai Pháp cũng không nghe. À, sai Pháp. Thế mà Pháp là cái gì? Chúng ta lại phải có tiêu chuẩn của Pháp. đó Đó. Thứ hai là gì? Y nghĩa bất y ngữ y nghĩa, bất y ngữ, tức là căn cứ vào nghĩa của câu nói, của văn, chứ không căn cứ vào ngôn ngữ. À, cái đoạn văn này, đoạn kinh này nói nghĩa gì, nắm được nghĩa thôi. Tiêu biểu nhất như là ở à, Trung Quốc có cụ Lục Tổ Hệ Năng đấy không biết chữ, nhưng cụ bảo chữ thì không biết nhưng nghĩa này tôi hiểu được. <laughs> Đó. Chữ không biết nhưng mà hiểu được nghĩa, giống như chúng ta nhiều người chữ không biết đâu, nhưng mà mình nói ta vẫn hiểu được nghĩa chứ. Đó. Cho nên nắm được cái nghĩa là quan trọng chứ không căn cứ vào ngữ, câu từ, chữ mà căn cứ vào đó là chúng ta nhiều khi chấp trước rồi mâu thuẫn với nhau hiểu sai. Đó, cho nên gọi là phải y nghĩa, nắm được nghĩa rồi là quan trọng nhất. Nắm được nghĩa của việc này là gì để chúng ta tu? Thứ nữa là gì? ý chí bất ý thức, y theo cái trí tức là theo cái sự sáng suốt của trí tuệ chứ không căn cứ theo tình thức của chúng ta theo cảm tình À, đối với Pháp là không theo cảm tình mà theo cái trí, không theo tình thức. Tình thức là hay nhận xét sai. Thấy cái này hợp hợp với mình thì mình bảo cái Pháp này là đúng nhưng không phải. Nó không phải như thế, mà phải căn cứ trên trí và căn cứ vào bậc của trí người ta nhận định. đó Đấy là ý chí mà bất y thức. Rồi gì? Y kinh liễu nghĩa, bất y kinh, bất liễu nghĩa y vào những bài kinh, những lời kinh mà liễu nghĩa, tức là đến cái nghĩa sâu nhất, tối thượng nhất chứ không vào những cái bài kinh chưa liễu nghĩa. À, thế thì lại phân biệt kinh nào là kinh liễu nghĩa, kinh nào là kinh chưa liễu nghĩa. Thì chúng ta lại phải có cả một quá trình tìm hiểu cái đấy nữa. Nhá. Thế rồi trong Phật giáo lại chia ra các cái dấu ấn của chính Pháp, à, gọi là cái ấn của chính Pháp. Ấn chính Pháp, ví dụ có ba cái ấn này. Thứ nhất là gì? Vô thường. À, chư hành là vô thường. Đấy, tất cả các hành các pháp hữu vi là vô thường đấy là rõ ràng thì không thể khác được Đó. thứ hai là khổ vô thường cho nên khổ đấy là dấu ấn thứ ba là vô ngã vô thường khổ và vô ngã đó là dấu ấn đấy gọi là tam pháp ấn có nơi thì nói tứ pháp ấn vô thường khổ không vô ngã hoặc có nơi thì tứ pháp ấn là vô thường khổ vô ngã và niết bàn đấy là những cái pháp ấn cái ấn của chánh pháp căn cứ vào đó để xem xem lời Phật dạy cái nào là đúng lời Phật dạy, cái nào không đúng. Thế cơ mà thưa đại chúng. Chứ kinh điển Phật là mênh mông trăm ngàn vạn quyển. Thực sự nếu chúng ta không hiểu thì không biết đâu là chính kinh. Các Phật tử đi vào mấy cái quầy bán sách, bán kinh ở quán sứ hay là ở mấy cái chùa đấy, đủ thứ các loại. À, nếu không biết là chúng ta cũng lầm luôn. Ví dụ như quyển kinh Bát Dương đấy, họ cũng bảo đấy là kinh Phật à, kinh bát dương ấy <laughs> cũng là kinh phật thế rồi cái kinh ờ, địa mẫu chân kinh cũng bảo đấy là kinh phật có phải đâu họ cũng mượn những lời nào cũng an an hỏi phật thế nọ rồi thế nọ thế kia ấy thưa đại chúng đấy cho nên chúng ta phải nhớ nhé vì kinh phật lưu truyền qua thời gian không gian à, và do con người ta lưu truyền cho con người thì thêm bớt vào rồi có khi ngoại đạo họ cũng muốn phá phật giáo họ cũng đưa tư tưởng họ vào nữa nhất là trong hệ kinh điển đại thừa là rất hay bị ngoại đạo nó lồng vào tôi là chúng lồng những tư tưởng nó vào mà mình rất là khó nhận ra chúng ta phải chất lọc lại kinh điển đại thừa kinh điển nguyên thủy cũng vẫn có bị lồng nhưng mà có thể là ít hơn vì các cụ mà thượng tọa thì thường bản chất các cụ là phải giữ nguyên đấy ngài ca diếp là tinh thần là giữ nguyên mọi cái gì của phật thì cái phái này là họ cái tư tưởng là giữ nguyên không thay đổi thế nhưng cái phái đại chúng bộ phái đại chúng bộ sau này sinh ra đại thừa đấy thì tư tưởng rất là phóng khoáng rất thoải mái cho nên là rất dễ bị thâm nhập xâm nhập những các cái ngoại lai vào cho nên kinh điển đại thừa là cái nguồn kinh điển chúng ta cũng phải xem xét kỹ không phải là tất cả trong kinh điển đại thừa là lời phật dạy hết chúng ta phải xem xét lại xem xét kỹ đấy thưa đại chúng đó thì chúng ta mới tìm ra được đúng lời phật dạy kim khẩu của phật chứ không phải không nha thế thì ở đây thì thầy xin chia sẻ như vậy để cho bạn này hiểu được cái chuyện tại sao đạo phật lại phân phái như vậy nó cũng là cái lẽ tất nhiên thế và đại thừa và tiểu thừa là như vậy và đến nay thì cái danh từ đại thừa tiểu thừa trong phật giáo không có dùng nữa mặc dù kinh văn thì đây là kinh văn thì vẫn còn và tất nhiên đôi khi chúng ta vẫn tạm dùng trong những trường hợp nào đó thôi để chỉ thôi để nói một vấn đề gì đó chứ còn trong các ờ, hội họp là không dùng cái từ đại thừa tiểu thừa nữa đó. thế còn ở việt nam thì cái ờ, phật giáo nam tông và bắc tông thì có một số những cái có khác nhau ví dụ như là thầy nói là hình thức thờ phụng thì phật giáo nam tông ở việt nam chỉ thờ duy nhất đức phật thích ca được không? Đức Phật Thích Ca và các vị à, có thể là thánh tăng đệ tử chứ không thờ cái gì khác. Và hầu hết các chùa Nam Tông thì chỉ có một pho tượng Phật Thích Ca là chính thôi. Thế còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì thờ ngoài Phật Thích Ca ra còn thờ rất nhiều các Phật khác, Phật Di Đà, Phật Dược Sư, phải không? và như, ví dụ những cái người mà theo mật tông này là còn có đại nhật như lai còn rất rất nhiều phật rồi bồ tát nhiều lắm nhiều chùa thờ cả đế thích ngọc hoàng thượng đế chư thiên nữa rất nhiều đấy là cái, cái hình thức thờ phụng thứ hai nữa là về cái hình thức mà thọ thực ấy, thì chư tăng của nam tông thì trì bình khất thực ăn bằng bình bát ôm bát đi khất thực và đi khất thực thì tùy thí đắc thọ thí chủ cúng dường cái gì ăn đấy cúng chay ăn chay cúng mặn ăn mặn không phân biệt miễn nó là tam tịnh nhục và vâng, cái cúng mặn mà là tam tịnh nhục là các ngài cũng ăn bình thường đấy nhà thế đi khất thực gọi là tùy duyên không có chọn lựa không phân biệt à, tùy thí chủ cho gì ăn đấy mình không đòi hỏi không yêu cầu thế còn chư tăng của bắc tông thì cơ bản là ăn chay tất nhiên các chùa bắc tông hiện nay ở chúng ta ngoài này mà ăn chay trường thì cũng không phải nhiều không phải nhiều ở đây nó cũng có cái lý do nguyên nhân của nó nhé thế nhưng phật giáo bắc tông thì chủ trương là ăn chay đó, đó. thế về y phục thì chư tăng của nam tông thì đắp y theo cái kiểu y truyền thống của tu sĩ ấn độ thì chúng ta biết vậy đấy giống như chùa mình giờ đang đắp cái kiểu của y của nam tông màu sắc thì có thể khác nhau một chút giống như màu sắc của y của thái khác y của miến à, có khác nhau một chút thế nhưng mà cái kiểu cách đắp y thì cơ bản là giống nhau thế còn phật giáo bắc tông thì cái trang phục y phục nó khác nhau rất là đa dạng nhưng mà thấy Trung Quốc có kiểu y áo của Trung Quốc, Nhật Bản có kiểu của Nhật Bản, Hàn Quốc có kiểu của Hàn Quốc, Đài Loan có kiểu của Đài Loan. Thế còn Việt Nam chúng ta thì cũng hầm bà làng. Đấy, có những người đi Trung Quốc thì mặc kiểu Trung Quốc, đi Hàn Quốc thì mặc kiểu Hàn Quốc, đi Nhật thì về đem theo của Nhật về mặc, đi Đài Loan về mặc của Đài Loan. Chúng ta mặc rất nhiều kiểu. Chứ tăng cho nên hiện nay thì cái, cái y phục của chư tăng Bắc tông mình ấy là cũng đang ờ, chưa biết là thống nhất thế nào. Đấy, thế rồi có những người thì giữ theo cái lối truyền thống thì cứ áo nâu và y cũng nâu hết luôn Đấy, thưa đại chúng đấy là cái trang phục cái y phục nha thế và ở chỗ này thì thầy mở ngoặc một chút thầy thấy là trong phật giáo truyền thống phật giáo việt nam chúng ta nhất là thời trần thì đức phật hoàng trần nhân tông rất đặc biệt mặc dù chúng ta biết là phật giáo việt nam bị ảnh hưởng phật giáo trung quốc rất là lớn thế nhưng Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đức Trần Nhân Tông về cái y phục của Ngài ấy, thì Ngài vẫn mặc đúng theo Phật giáo Nguyên Thủy. Đấy, cho nên cái, cái pho tượng của Ngài ở Huệ Quang Kim Tháp ở Hoa Yên đấy là Ngài mặc cái y đúng như thế này, ô hở vai giống như thế này. Đó. Nên mà đấy là y của Phật giáo Ấn Độ, Nguyên Thủy. Cho nên Thầy biết là cái tinh thần gọi là độc lập của Ngài, Ngài không muốn lệ thuộc Phật giáo Trung Quốc. Đó đó đấy là cái ý thức của ngài trần nhân tông không muốn lệ thuộc cho nên ngài lập ra cái thiền phái trúc lâm yên tử đấy cũng là rất là đặc biệt hợp mấy dòng thiền trước đó lại thành ra phật giáo việt nam phật giáo trúc lâm của việt nam trang phục của ngài y phục ngài là y phục của đạo phật nguyên thủy ấn độ không mặc theo y phục của, của tàu cái y phục của phật giáo bắc tông việt nam mình bây giờ là y phục của trung quốc đấy kiểu của người tàu cái đại chúng chứ không phải là là không đâu đó nhưng mà thầy thấy phải nói là ngài Phật Hoàng Trần Dông ngài rất là bản lĩnh mặc như thế đấy thì cái pho tượng ở trên Hoa Yên đây là một cái minh chứng đó. ngài rất độc lập kể cả về mặt tu tập là như vậy đấy đó thế còn về uh, tụng kinh thì Phật giáo Nam Tông ở Việt Nam thì chủ yếu là các sư tụng kinh tiếng Pali và có phiên dịch ra tiếng Việt nữa thế còn kinh của phật giáo bắc tông mình thì là tiếng hán trước đây là toàn chữ hán hết đấy à, vào nhất thời <laughs> như thị ngã văn nhất thời tại phật tại xá vệ quốc ví dụ thế đọc thì phật tử nhiều khi chẳng biết gì thì bây giờ bắt đầu có dịch ra việt văn rồi thì chúng ta có đọc tiếng việt nữa chứ còn trước là hầu hết là là chữ hán hết đấy. chúng ta không hiểu nha thế đấy thầy nói sơ qua một cái vài cái nét ờ, về Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Nam Tông ở Việt Nam còn trên thế giới thì cũng thế, vẫn có Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền như là Tây Tạng, này, à, Nhật Bản, Hàn Quốc, ờ, Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam mình đấy là gọi là Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Nam truyền thì một số nước như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, à, Lào, Campuchia đó và một số nước nữa khi mà các sư đi truyền bá. Đấy là Phật giáo Nam truyền nhé thì phật giáo nam truyền bây giờ mình còn gọi là phật giáo nguyên thủy hay là phật giáo theravada Đó. phật giáo bắc truyền gọi là phật giáo phát triển Đó. Thế còn ở việt nam thì gọi là nam tông bắc tông trong cái giáo hội phật giáo việt nam mình này thì có nam tông bắc tông và khất sĩ nam tông thì lại chia ra nam tông khmer và nam tông kinh nam tông khmer là nam tông dành cho những người khmer và nam tông kinh là dành, dành cho các sư là người kinh đó, thì dạy chúng Thế đấy là, là chúng ta hiểu một chút, chứ còn thực sự về cái <laughs> lịch sử nó thì khá là phức tạp mà các cái nguồn tư liệu nào mà đảm bảo chính xác thì cũng chưa biết cái nào là, là tuyệt đối chính xác. Bắt đầu phân phái, phân bộ từ lúc nào thì cũng chưa biết đâu. Nhưng mà rõ ràng nó có sự phân, phân phái nhé. Thì thôi chúng ta tìm hiểu một chút như vậy để chúng ta hiểu được cái lẽ rất là đương nhiên. Cái gì cũng thế, từ một gốc bao giờ thì nó cũng ra cảnh ra lá. Nó là như vậy đấy cái cây phật giáo nó cũng thế từ cái gốc một gốc thôi nhưng rồi khi quá trình phát triển nó sẽ lên cành lên lá nhiều cành nhiều lá à, nhưng mà về bản chất thì không khác nhau nha về bản chất tuy nhiều tông nhiều phái như thế nhưng cơ bản về giáo lý không khác nhau về giới luật cũng không khác nhau Đấy, thầy nói ví dụ như là giới luật của phật giáo nguyên thủy với tỳ kheo là 227 giới còn với tỳ kheo của phật giáo bắc tông là 250 giới không khác nhau mấy cơ bản các giới giống hệt nhau không khác nhau và kinh điển thì cũng cơ bản tức là chúng cũng không, không khác nhau về cái yếu lý của kinh không khác nhau đâu nha Đấy, để chúng ta yên tâm để chúng ta nếu bây giờ có đang ở cái phái nào tông nào thì cứ mà đi sâu vào nghiên cứu chất lọc kinh điển tu tập thì vẫn đúng và vẫn có kết quả nha